Hello, bro. Sorry, guys, I love slaughter. I just. My whole lot It's just em cả không? Lần đầu tiên trong một năm mình đến đây thì đậu xanh ngày hôm nay lần đầu tiên bị mất điện vào đúng lúc giữa trưa và cả hai nguồn điện nhà mình có hai nguồn điện thì đều mất hết mà đến bây giờ mãi lúc này sao nay stream muộn thế không thực ra anh stream từ lúc ờ, mình lúc 12 giờ cơ sao tự nhiên đến lúc 1 giờ nó mất mẹ nó điện từ lúc 1 giờ đến lúc 2 giờ thì nó cả hai nguồn điện đều mất luôn Sorry, sorry, guy. I, uh, my, my, my home uh, today I lost electricity. I lost power. So you know, I I start live stream um, two hours ago, but I uh, the big screen uh, to live stream. I lost uh, my, my home lost uh, power one hour in, in one hour ago. Damage. guy. So that's the by the way come back and we have uh 15 minutes left. Well this is a we will win Select um well, well for me so I will uh, on, Let's go, Yuri Yuri. You good? Mother you're coming! Squeeze last fire bomb! đau đầu khi mà vừa đánh tấn công hai bên cái đấy của viper điểm yếu đấy chính là anh ta không thể phòng thủ được hai bên một cách linh hoạt anh ta cứ phải là dồn dồn như thế nào thì nên là lựa chọn là đặt executioner bên này hay là vaki bên này rất, rất căng não ok phải trở lại với remy ui rồi phải chừa các bạn này không chơi game mà sao ấy các bạn ít nhất các bạn phải nhớ là mùa cứ đầu tháng này mà mấy hôm nào cứ hôm nào mà mình livestream một bữa trưa thì các bạn biết là ngày hôm đấy là reset reset mùa các bạn không cần phải quan tâm là các bạn chơi game không phải quan tâm những thông tin đấy các bạn chỉ cần quan tâm là ngày hôm các bạn tự nhiên một ngày một được một ngày đẹp trời thấy mình livestream buổi trưa thì các bạn sẽ hiểu là uh, mùa giải sắp kết thúc và chúng ta sẽ có một giải mới thôi uh, ờ, 3 giờ theo giờ Việt Nam nhá <laughs> Sorry, xin lỗi anh em lúc nãy là mình mất mạng à, mất điện quên mất nói mất điện mất điện lần đầu tiên trong hơn một năm mình đến đây mình ở chỗ này thì lần đầu tiên mà mình bị mất điện giữa trưa nhà này có hai nguồn điện và mình không hiểu tại sao nó mất luôn cả hai nó rất đau đớn. và đợi tầm một tiếng trời vừa nóng mà mình điều hòa của mình thì lại lại lại bật đau đầu không ngày xưa là cái giờ mùa đông nếu các bạn mà ở bên nước ngoài ấy mà hay gọi là làm việc với bọn nước ngoài ấy, thì nó có nó có giờ mùa đông một giờ mùa hè thì giờ mùa đông nó sẽ bắt bắt nó sẽ kết thúc muộn hơn thì nó sẽ muộn hơn một tiếng còn giờ, bây giờ là giờ mùa hè sau này cái tầm độ khoảng tháng uh, tháng tháng bên châu châu Âu mấy tháng 9 tháng 10 tháng 1 tháng 11 tháng 2 ấy, lúc đấy là trời lạnh thì nó sẽ lùi lại một thời một tiếng tại sao mình biết điều đấy bởi vì là công ty của mình nó làm hàng nước ngoài nên là có thời điểm là nó sẽ chuyển deadline của nó sẽ muộn hơn và deadline của nó sẽ sớm hơn một tiếng đấy các bạn hiểu là như vậy ok Premier League trang player này thì mình không biết Hello. Fries, fries, fries. Fireball coming. Say goodbye, Mal uh, Archer Queen. Okay. I uh, no, don't need. Thank you. Until my signature gets so much damage. Let's go. When you finish this season, oh no, man. Don't care about this. Don't care about. I won't wait. Finish so far. Total 5,000. the mid ladder, I, I, I can try to get to get uh, top two uh, 200, but um, I always till last last last time. Let's go, Remioli! Boom. Okay, let's check my friend uh, my friend list. No, no, no. I'm waiting for Remy Lida. Ủa Ôi ờ, ơi, ông ông Rainier gặp cái deck này được ăn cái quá được. Cái deck này nó đánh hai bên thì thực sự phải nói là rất khó ăn. Ủa sao trận đặt con Magic chơi cao vậy? Con Magic chơi đặt thấp thôi. Con thấp thì nó đấu sống được chứ. Hey Johnny, Rudy, uh, and, uh, and I don't know this guy. Maybe uh, Igor Fireball? Yes, exactly. We need a fireball right now. Bomb tower. Be careful. Flying machine on the left, uh, on the right. Mazica Joe! The time of... No, no, no, no, no, no, cannot, cannot, cannot, cannot. Yeah. Minor, Mazica Joe! Bomb tower! Release the bom tower. The last fireball coming! The last fireball coming! Fireball! Quái vật, quái vật, quái vật, quái vật Quái vật, quái vật Không nghĩ anh ta có thể thắng được trận đấy Why? Premier League Top 4 8554 u uh, uh, uh. Làm game nữa bạn ơi Chúng ta còn 13 phút nữa So Nothing changes Adaban top one Nobody can can can, can get it, get top 1 Adaban for sure top 1 Adaban top one Remy Ali and uh, Remy one game please You can do it! Crazy mistake. No, my friends. Thằng Raylia mình có Flander mình không ăn được. No, my friend. To my playlist, uh, to my friend uh, in game. No, no. Trời ơi, thế này thì sao được? Araban top one for sure, guys. Um, Remy Ali. One vote for Remy Ali. Because he, you know, he Ikamai đập Toledo and Magic Archer Wow What deck Adaban run rồi Miro Miro Miro Electro Giant Hunter Goldeneye Lightning Damn He only run around uh, Run around uh, Miro and uh, Electro Giant Damage Okay, I need top 2 for sure, Iguan And right now, waiting for the will who will finish the uh, number three. Oh, em? Ôi giời Yeah, it, we cannot stop my basic archer. Ma merely so impossible for uh, luminacy luminary. Hello. Chơi cả mùa đánh chỉ đúng 7k à, tròn là thực lên từ xuống phút đúng 3 phút cuối mùa lên 7k mốt thắng 8 trận thông ghê thật ghê thật thank you guys thank for watching and um, okay we uh, we have uh, the final results The final results are the band so one. Inside the Ray Bialy maybe top, top number two. Yes, top number number two, number two. If he won. Ah. Um. Not my creator uh. So, uh, um, I'm waiting for the uh, real reviews, uh, waiting for the review uh, again my channel and apply my code. But um, I'm not sure. I'm not sure they uh, will apply or not. So okay, last last five boom. Thank you guys for watching. And final Adaban số 1 Ooh, 8577 Premier League top 3 Ok, congratulations guys. No, no, no, Remy took uh, 3, not 4, not 2. Yes, this guy took 1 against Damn it. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Thiếu anh đúng một cúp. Ừ, Mang thế nào được anh?